Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cách thực hành về khởi động cái luân xa số 5 Cái luân xa số 5 nó nằm ở dưới xương quai xanh Và chúng ta làm sao đập vào phần ngực Và bắt đầu là chúng ta um, um, um, Và chúng ta quán định sóng âm Quán định sóng âm lên trên đầu Làm sao mà để mà nó nó đi hết toàn bộ cái đầu của chúng ta Cái não bộ của chúng ta cho nó âm vang ở bên trong và cái cái thanh quản này của chúng ta cái lên xa số 5 này bắt đầu nó ấm và nó làm sao ạ à? nó mở ra để khi mà chúng ta cần nói thì nó đã được thông rồi chúng ta đã ừ, ừ, chúng ta làm sao ạ à? đã đã gọi là khởi động xong cái lên xa số 5 rồi thì khi nói chúng ta sẽ không còn bị nghẹn ngào nữa và nhớ là tươi cười và làm theo nhịp điều Khi đã từng tặng cho các anh chị hai câu hình chú để giúp chúng ta sao ạ à? tự tin đó là gì người khác làm được thì tôi cũng làm được người khác làm được thì tôi làm tốt hơn hoặc câu thứ hai là mọi thứ tôi cần đều có trong tôi tôi tự tin tôi làm được yes yes yes có nghĩa là đứng sau cánh gà hoặc là trong phòng vệ sinh hoặc bất kỳ nơi nào mà không có ai thì các anh chị hãy nhậm và đọc thậm chí là nếu như không đọc ra thành việc thì hãy nhậm ở trong đầu cũng được nó sẽ giúp cho anh chị gia tăng được cái sự tự tin của mình lên thứ ba là gì các anh chị tư thế cơ thể lưng phải thẳng để tràn đầy năng lượng phong thái tự tin bản lĩnh ngực thì ưỡn ra một chút xíu vai thì vai ngang chân thì rộng bằng vai không đứng quá dặn và hoặc là quá khép và hai tay phải xếp tháp nha anh chị hai tay chúng ta xếp tháp và đặt ở dưới ngực và trên bụng ha à, dưới ngực và trên trên bụng ha dưới dưới ngực một chút xíu rồi và đừng có vung tay quá nhiều nha anh chị khi mà chúng ta bối rối chúng ta hay vung tay tùm lum tùm ta là làng xà mọi thứ mà hãy làm sao khép trong một cái phạm vi nó nhỏ thôi thì nó nhỏ như vậy mở ra đóng lại mở ra đóng lại rồi sao à rồi rồi khép lại nó trong một cái phạm vi trước người của chúng ta thôi thì nó sẽ chuẩn chỉnh nó lịch sự và cái khuôn mặt của chúng ta thì sao anh chị luôn phải tươi cười thân thiện và cởi mở chỉ cần chúng ta có một cái nụ cười tươi thôi chúng ta đứng trước sân khấu hoặc đứng trước đám đông hoặc bất kỳ nơi nào thì chúng ta đã hút được người khác rồi nó sẽ thể hiện được cái sự tự tin thông qua khuôn mặt rạng rỡ của chúng ta và ai cũng thích nhìn người khác đang cười cả khi cười thì chúng ta vui vẻ lạc quan tích cực chúng ta mang đến một cái nguồn năng lượng nó rất là sao ạ à? rất là tích cực vui vẻ và khiến cho người khác rất quý mến và họ sẽ mở lòng ra với chúng ta họ sẽ đón nhận những lời mà chúng ta chia sẻ và cái việc tươi vui nó là một dạng năng lực chứ nó không phải là một dạng tính cách nha nhiều người cứ nghĩ là thằng này nó vui quá cái tính nó vui nó hài quá nhưng không phải đâu anh chị ừ, tươi vui nó là một dạng năng lực và chúng ta phải rèn lên cái năng lực này nha anh chị nha thông qua việc luyện cười luyện cười mỗi ngày để gia tăng cái năng lực này lên thứ năm là quét mắt khi mà đứng trước sân khấu anh chị à cái mắt của chúng ta nó sẽ nói lên cái nội tâm của chúng ta đang lo âu đang lo sợ hoặc tự tin nó sẽ thể hiện hết qua cái ánh mắt của chúng ta do đó các anh chị ạ à, chúng ta phải tự tin từ bên trong và xuất phát ra hành cái ánh mắt ra bên ngoài và khi nhìn xuống đám đông chúng ta phải quét mắt chúng ta sẽ nhìn từ trái qua phải rồi từ phải sang trái nhìn vào mắt của từng người và nếu ai đó đang nhìn mình thì mình cúi chào mình mỉm cười nha thể hiện cái sự điều đó sẽ thể hiện sự thân thiện và tự tin của chúng ta nhưng mà đừng có nhìn chăm chăm vào bất kỳ một ai đó và cũng đừng có làm sao ạ lờ đờ thiếu sức sống và khi nhìn vào chúng ta nhìn đám đông chúng ta nhìn qua mắt của mọi người sau đó là chúng ta nhìn một cách tổng thể tổng quát trong đám đông để khi mà chúng ta nói người ta luôn có cảm giác rằng mình đang nói chuyện với họ đang nhìn họ nhưng thực ra là mình đang nhìn vào cả đám đông một cách chung chung và cái việc quét mắt này rất quan trọng khi lên sân khấu là phải quét mắt và nếu không quét mắt thì chúng ta sẽ tránh ánh mắt và khi tránh ánh mắt rồi thì chúng ta sẽ mất tự tin và khi chia sẻ rồi các anh chị à, phải nhớ cho kiên ba cái trọng tâm nha chúng ta nội có thể là cái bài đó không phải là một cái sở trường của chúng ta một cái chủ đề mà chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị chúng ta không biết gì cả nhưng hãy cố gắng nhớ trong đầu là what cho kiên what là cái gì chủ đề chúng ta đang cần mọi người đang nói về nó là cái gì cái thứ hai tại sao why tại sao nói về chủ đề này và ba how to làm như thế nào để đạt được điều này và trong mỗi phần quát how chúng ta luôn nhặt ra hai ba từ khóa nào đó để chúng ta chỉ cần nhớ cái cấu trúc quát how cái gì chủ đề này là gì tại sao nói về chủ đề này và how là làm như thế nào hành động ra làm sao để đạt được điều này rồi bắt đầu trong mỗi phần what thì chúng ta có hai ba bốn năm từ khóa gì đó rồi why cũng vậy chúng ta luôn nhớ từ khóa và nhớ cấu trúc nha đừng có học thuộc lòng vì khi học thuộc lòng các anh chị sẽ quên sạch khi đứng trước đám đông chỉ cần nhớ đến từ khóa và cấu trúc quát quay hau thì lúc này chúng ta sẽ nói cộng thêm cái việc mà chúng ta đã rèn luyện cái việc liên kết từ rồi liên kết từ khóa mà bao nhiêu lâu nay chúng ta đã luyện cái cách mà diễn giải một cái từ khóa và nối kết nó thành một cái từ khóa khác chúng ta đã học rồi luyện càng nhiều thì khả năng siêu diễn đạt khả năng siêu hoạt ngôn của chúng ta nó lại càng gia tăng thông qua việc nối kết các cái từ khóa lại với nhau và khi mà chúng ta đã làm chủ được sân khấu rồi thì khi mà tự tin rồi bắt đầu là chúng ta đưa cái cảm xúc của chúng ta vào trong đó khi mà nói cảm xúc thì tự nhiên nó sẽ có những điều nhấn nhá nó rất là thu hút người khác nha các anh chị nha và Kiên có một cái mẹo nữa khi đứng lên sân khấu trước khi nói bất kỳ điều gì thì chúng ta phải đặt hai câu hỏi kiểm soát hai câu hỏi kiểm soát này là không phải là hai câu hỏi đánh đố khó khăn mà là hai câu hỏi mà gần như ai cũng đều phải biết câu trả lời và nó là vấn đề chung và là liên quan tới chủ đề ngày hôm nay hai câu hỏi kiểm soát này sẽ giúp cho chúng ta đứng ở vị thế cao hơn người khác chúng ta là vị thế chuyên gia và khi mình hỏi hai câu này và ai cũng nói đáp lại thì tự nhiên chúng ta đang ở vị thế cao hơn và chúng ta sẽ tự tin chia sẻ hơn và người ta sẽ ở vị thế thấp hơn và người ta phải lắng nghe chúng ta Kim lấy ví dụ nha hai câu hỏi mà lần nào mà Kim xuất hiện Kim đào tạo Kim cũng đều hỏi các anh chị cái mấu câu này bao nhiêu trong số các anh chị chấm chấm chấm và tùy theo chủ đề chúng ta chúng ta ráp vào những đó ví dụ như chủ đề ngày hôm nay là sức khỏe bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn mình có sức khỏe tốt hơn thì giơ tay lên nói tôi rồi câu hỏi thứ hai bao nhiêu trong số các anh chị muốn sống lâu ít bệnh thì giơ tay lên nói tôi nhớ nha hai cái tay tay bên phải sau đó là tay bên trái hoặc là ngược lại miếng sau hai cái tay này là sao đảo nhau nhớ hai câu hỏi kiểm soát nha anh chị khi lên sân khấu là phải làm sao ạ à? nhìn quét mắt tất cả mọi người để làm chủ được cái năng lượng cái trường năng lượng ở trong đó mình làm chủ vì mình đứng ở trên sân khấu mình đứng cao hơn người ta mình chuẩn bị chia sẻ thì phải nhìn vào mắt của mọi người để quét năng lượng quét cái ánh mắt để gia tăng cái sự tự tin mình đấu năng lượng với người ta mà và khi mà mình đã quét mắt xong rồi thì mình sao ạ à? mình mình vẫn có những cái thủ tục như là body language là những cái tư thế và cơ thể nè tay xếp tháp người thẳng lưng mặt tươi cười và vui vẻ và bắt đầu đặt hai câu hỏi kiểm soát trước khi đi vô vào chủ đề chính nha các anh chị nha bao nhiêu trong số các anh chị chấm chấm chấm thì giơ tay lên nói tôi bao nhiêu trong số các anh chị đang gặp vấn đề ABC thì giơ tay lên nói tôi ok các anh chị vậy là Kim đã chia sẻ xong cho anh chị cái cách làm sao để chúng ta kiểm soát được cái năng lượng của hội trường đám đông đó rồi và làm sao để gia tăng sự tự tin của mình thông qua tươi cười vui vẻ body language và hai câu thần chú giúp cho chúng ta gia tăng được cái sự tự tin từ bên trong của mình Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở bài học tiếp theo